Một ngày thật đáng nhớ Là ngày được bên em Ngày được nắm đôi Bàn tay nhỏ bé Tiến vào lễ đường Từ ngày mai cả hai Sẽ trở thành một mà thôi Ôi Hạnh phúc như vỗ bờ Mình chịu khó nhường nhau một chút Đong đầy thêm từng phút Giọt vào tai lời yêu như vì ngọt nắng mai Ngày hôm qua sẽ trắng rồng hôm nay Yêu em hơn mỗi ngày Dẫu trên đầu nhiều tóc mây Hành trình mình yêu nhau dạng người Có em làm bạn đời thật may mắn Khi anh nhận ra đã yêu đúng người tìm được em giữa thế gian chắc chắn là định mệnh đó vì anh có tình yêu chẳng giống một ai khác hành trình mình yêu nhau tuyệt vời vì có em làm bạn đời đến mãi sau cùng nhau như mình nói câu Cầu thư cho anh cảm ơn cổ giảm Cho anh biết yêu cho anh rước được nào okay. Tiếp theo xin cho phép anh được nói lên bao điều Em biết không tuy anh rất là cứng đầu Nhưng vì em nên là không sao đâu Chỉ cần ta thấu hiểu Ta sẽ càng thương yêu nhiều khi tương lai sẽ trắng như mơ còn nhiều bốn bề và lo âu cho u sầu mà hãy cứ vui lên đi vì bên cạnh em sẽ có anh luôn cạnh bên đưa em đi làm đi chơi và đi xa đưa em hạnh phúc chắc nơi đâu gần là nhà anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu của em hành trình mình yêu nhau dạng người vì có em làm bạn đời thật may mắn khi anh nhận ra mênh đó vì anh có tình yêu trong giống một ai khác hành trình mình yêu nhau tuyệt vời vì có em làm bạn đời đến mai sau cùng nhau nhìn ngắm cả thế gian giống những thước phim hàn quốc mà em vẫn